Không quận xuống. Các bạn. Các biết đây là gì? Xì rượu đây là sói à? Tín chủ ngày hôm nay có nhiều điều ước quá. Tương lai là cầu cho ờ, chồng kiếp sau. Đầu ngặt nghẹo từ nãy đến giờ mấy cái chị hư quá để bạn em. Sao chị văn cổ thần tượng em bớt như con gà thần tượng em lại giờ anh sẽ cắt ra để cho nó được cái rồi. cái ra

chua như thanh mai mà cũng không làm gì được. Đầu tiên là Hương lên cao rất là nhẹ. Hương ơi! Mai ơi! Mai phải kéo lên cái xuống tầm chị kìa. Kéo lên. Lương còn bận ngáp đợi tới lượt mình quay Lương vẫn ngồi đây ngáp mà, gọi gì mà gọi lắm thế? Ờ, ờ, à, Không chịu học thoại cái gì cả. Thế thì đang làm diễn viên làm cái gì? Rồi nhưng mà chị sợ bạn rất của chị quý. Ông chị đổ ôi, chị tính bạn ạ. Sợ bạn rất của chị quý. rồi tìm từ sáng hết giờ làm gì mà gặp cụ thế em Ôi chị ơi lời ra sớ rồi mà vẫn quên Quay đi bà con ơi à, Hóc bụng vào nào Hóc cái bụng vào Hóc tiêu nào Ai bảo chưa nay ăn nhiều Bạn ơi tớ, tớ bình thường đấy bạn ạ <laughs> không thở Tùng cứ bình thường mà ạ không thở được Em ngồi áo áo rộng dã man luôn Đang không thở được Sang em nào Đánh đánh đánh vừa vừa chị không hề này mong mông đi Dù ai nói ngả nói nghiêng, mai đây ta vẫn bước đi đều đều. là lấy tạm thôi lần đầu tiên mà mình diễn mà nghe khác nói em lấy tạm chưa bao giờ bắp một tí này mà chưa cái nói là gì đã bắp rồi trời ơi Tìm cho tôi một giây phút bình yên Đi chùa ấy, cốt là cái tâm, nghe chưa? Quất

cùng theo chân mình đi khám phá những à, thứ đằng sau ánh đèn ở trên chính điện à, tại chỗ đây chính điện anh nắng của chúng ta mọi người nên nắng nắng lúc 11 giờ đêm nhé đây là hậu quả quay gần 24 tiếng